Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nóng ông Trọng cho khai hỏa nhắm vào Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn xanh mặt vì sợ giống Chu Ngọc Anh Tiêu cực ở Bộ Giáo dục và Đào tạo không hề nhỏ Hậu Covid, người dân chưa thể phục hồi kinh tế Đáng lẽ ra, Bộ Giáo dục có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí sách vở cho học sinh Đằng này, ông Nguyễn Kim Sơn lại làm ngược lại Ông cho tăng học phí và nâng giá sách giáo khoa đây là chính sách trục lợi không thể nào chấp nhận được. Theo Cổng Thông tin Chính phủ thì căn cứ vào kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân sách và câu hỏi và đề ra môn thi sinh học cho các kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Vào ngày 10 tháng 6 2022, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ đã xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là hình ảnh thông tin trên cổng của chính phủ. Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Phạm Thị My, sinh năm 1963, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội và khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Sâm, sinh năm 1949, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, quy định tại Điều số 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định và các lệnh trên đối với bị can Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đang tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật. Như vậy, lại một sự bia bối nữa xảy ra trong ngành giáo dục. Ông Nguyễn Kim Sơn thay trong Phùng Xuân Nhạ, những tưởng Ông Nhạ là bộ trưởng tệ hại nhất rồi, ông Nguyễn Kim Sơn không thể nào tệ hơn. Từ khi đại hội lần thứ 13 diễn ra vào đầu năm 2021, người dân kỳ vọng chính phủ mới có một ông bộ trưởng khá hơn ông Phùng Xuân Nhạ. Nhưng cho đến nay, người dân đã hoàn toàn thất vọng về ông bộ trưởng này. Đây là hình ảnh ông bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Mới cách đây có 2 ngày là ngày 8 tháng 6, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã lên báo nói rằng các địa phương chuẩn bị kỹ càng, lường trước mọi tình huống nhằm tổ chức tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Ấy vậy mà giờ đây cơ quan điều tra đã phải bắt người vì để lộ đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2022. Năm ngoái trả lời trước Quốc hội, ông Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn rất hay. Ông nói rằng việc dạy và học vẫn đảm bảo chất lượng dạy và học trong điều kiện dịch Covid-19. Dạy và học trực tuyến đảm bảo hiệu quả công bằng, an toàn, trường học để học sinh, sinh viên có thể trở lại. Tuy nhiên, đến kỳ họp Quốc hội lần này thì Bộ Giáo dục của ông đã phơi ra rất nhiều yếu kém. Các đại biểu chất vấn, ông chỉ trả lời đối phó là chính, không làm thỏa mãn yêu cầu của đại biểu chất vấn và sự đòi hỏi của người dân. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng mới nhất này đã phải vào tù, ông Nguyễn Kim Sơn cũng rất phải cẩn thận. Xem ra ông Nguyễn Kim Sơn không có khả năng giải quyết những vấn đề mà ông Phùng Xuân Nhạ để lại. Hiện nay đã có nhiều cấp hàm bộ trưởng đã bị bắt vào tù như Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Trương Minh Tuấn cũng là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Y tế và Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ với tiêu cực càng ngày càng nghiêm trọng ở Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ông Nguyễn Kim Sơn cùng chung số phận so với cựu bộ trưởng kia là không hề nhỏ. Nó cũng là một khả năng rất dễ xảy ra. Hiện nay, cứ mỗi vụ án thuộc lĩnh vực giáo dục thì không khác nào đó là mỗi viên đạn bắn vào sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Kim Sơn. Nếu không cẩn thận, ông Nguyễn Kim Sơn cũng bạt vận như các cựu bộ trưởng kia mất. Có thể lắm. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chuyện không thể đùa, chiếc ghế mặt vận sau khi Chu Ngọc Anh bỏ lại Ai tiếp theo? Tiền nhiệm của ông Nguyễn Đức Trung là Nguyễn Nguyễn Thế Thảo Ông này khi còn tại chức có cho chặt hàng loạt cây cổ thụ ở Hà Nội Bị xã hội lên án rất mạnh mẽ Đây là vụ tiêu cực rất lớn vì lúc đó cả xã hội dậy sóng Cũng lúc đó ló ông Trọng mới nhóm nên Nguyễn Thế Thảo không bị điều tra Tuy nhiên sau đó thì ông Thảo cũng phải rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và không được tái cử hoặc thăng chức, phải về hưu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung đã ở tù. Đến ông Nguyễn Đức Trung, khi đó ông Trung được rất nhiều báo chí ca tụng về thành tích bắt cướp và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Ông Nguyễn Đức Trung là ngôi sao chính trị đang lên nên nhiều người đánh giá rất cao. Thêm vào đó là vụ khủng hoảng con tin tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Chính bản lĩnh của một người từng trải của ngành công an, ông Nguyễn Đức Trung đã xông pha vào tận hang cọp và giải thoát thành công cho những cảnh sát cơ động đang bị bắt giữ làm con tin. Lúc đó, ông Nguyễn Đức Trung đã thuyết phục được người dân thôn Hoành thả người. Vì bị cướp đất, sự uất hận của những người nông dân lên rất cao. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Trung đã làm được những điều mà những người khác không thể. Với hành động giải cứu thành công cho cảnh sát cơ động, tên tuổi ông Nguyễn Đức Trung nổi như cồn và được nhiều người đánh giá là một ông chủ tịch thành phố rất có triển vọng. Tuy nhiên, cái ghế chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dường như là chiếc ghế mạt vận. Sau kỳ tích giải cứu Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Trung trượt dài trên con đường sự nghiệp. Vụ án Nhật Cường Mobile đã đưa ông Nguyễn Đức Trung đến hồi mặt vận mặc dù ông có rất nhiều yếu tố để vươn mặt nhiều đối thủ trên con đường chính trị. Nên hình ảnh ông Chu Ngọc Anh kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch cũng theo gót ông Nguyễn Đức Trung vào tù. Người Cộng sản sinh ra là để đạp đổ những gì thuộc thế giới tâm linh. Tuy nhiên, dù cho họ đạp đổ như thế nào thì người Cộng sản thế hệ sau vẫn tin vào tâm linh. Họ thậm chí tên đến mức độ mê tín như ông Trần Đại Quang từng đến Nepal để viếng chùa, ông Nguyễn Tân Dũng cũng như vậy. Đáng chú ý là theo chân ông Nguyễn Tân Dũng sang đất Phật có cả Trần Bắc Hà, nhưng cuối cùng thì Trần Đại Quang và Trần Bắc Hà cũng đến hồi mặt vận. Không phải ngẫu nhiên mà người Cộng sản chuyển từ lối chống đối sang sùng bái. Tâm linh là chuyện không thể đùa. Lần này có người nói rằng chiếc ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là chiếc ghế bạt vận. Không biết có đúng vậy hay không. Và cứ chờ thêm người kế tiếp ông Trung Quốc Anh có gặp được vấn đề gì không thì sẽ biết. Vào ngày 7 tháng 6, khi mà ông Trung Ngọc Anh bị cách chức chủ tịch, thì khi đó ông Lê Hồng Sơn cũng được phân công tạm thời điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thay ông Trung Ngọc Anh. Thực ra, từ trước đó, ngày 4 tháng 6, tại phiên họp xem xét đề nghị của Ban tổ chức Trung ương về việc phân công cán bộ điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Bộ Chính trị đã đồng ý phân công ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tạm thời điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kể từ ngày mùng 7 tháng 6. Trước khi làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì ông là thứ trưởng của Bộ Tư pháp. Đây là hình ảnh ông Lê Hồng Sơn liệu có phải là người nối gót hay không? Ông Lê Hồng Sơn hiện là người tạm quyền chứ chưa phải là chủ tịch chính thức. Rất có khả năng ông Sơn sẽ chính thức làm chủ tịch khi kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố ở kỳ tiếp theo. Được biết, chiếc ghế chủ tịch thành phố lớn thứ nhì của đất nước là cơ hội lớn của chính trị vì ghế này dễ giàu, nhanh và cũng rất dễ vào bộ chính trị. Tuy nhiên, ông Lê Hồng Sơn cũng cần phải lưu ý rằng đây chính là chiếc ghế mặt vận. Nếu tham lam hoặc không cân nhắc kỹ trước khi hành động thì rất có thể tương lai chính trị của ông cũng sẽ đứt bóng như hai người tiền nhiệm mà thôi. Sự trừng phạt của con người thì dễ, chứ sự trừng phạt của trời thì rất khó tránh.